chẳng giờ mơ cơ ý qua nhang vì bèm câu cứ sập chỉ lấy im ta câu tua hong chi ai tiề đâm rơi câu bươi mừng y tờ tru ruồi câu tươi bu bố ôm ta y chẳng cờ câu tiếp lắm qua giang rơi cơ thâu thâu cứt sấp y hông cây kha cây pap y chúng nần câu ai tia câu chẳng mùi phim đi ít nào nào plei câu chẳng giờ chỉ cơ khoa ya qua y phố hoa lệ câu qua cây lê chuẩn ai tia câu chẳng giờ mơ cơ ý qua nhang vì đêm câu cứ sập chiếc lấy in ta câu tua hong chi ai tiền đâm rơi câu bươi mừng y tờ tru ruồi câu tươi bu bố ôm ta y chẳng cờ câu tiếp lắm qua giang rơi cờ câu thâu cứ sập y hong lấy khả lấy bạp y chúng đàn câu dài tia câu chẳng buồn bí đi ít nơ nào lại tiếp câu chẳng giờ chỉ cơ khoa ya doa y pora lệ cầu doa lệ chuẩn lệ cầu đừng mừng rồi câu mà tu lệ nên y rát này cầu chính nát im brei cứ câu tóc chấp xít xua tơ tru rồi câu tươi bu bóng ta y tơ tru rồi câu tươi bu bóng